Giới thiệu cho mọi người là cái dự án này, cái dự án à, khu dân cư Thái Sơn Thì tổng quy mô của cái dự án này là nó tầm khoảng là 40 hecta Và sau này mình có xây dựng thì xây dựng một mẫu thôi bởi vì ở đây là của dự án nên là xây dựng được một mẫu thôi một và mẫu là sao một cái mẫu nhà à một mẫu nhà, nhà. Dạ, thì à, dạ, à, dạ. bây giờ là cái con đường này gọi là con đường à, tục shop house tục shop house này thì à, tục shop house này á là đường này, đường này nó đi từ à, Nguyễn Hữu Thọ sang tới Lê Văn Lương luôn dự án tên là Thái Sơn con đường thôi dự án con đường là à kêu chung là Thái Sơn còn à, dự án gọi là dự án à, Thái Sơn của Bộ Quốc phòng dạ. bởi vì nói là Thái Sơn là bởi vì công ty Thái Sơn và chủ đầu tư là Thái Sơn của Bộ Quốc phòng mà hồi trước nó phân lô bán nền à, thì à, tổng quy mô của dự án này là à, 50 hecta nhưng mà chỉ có một mẫu nhà lô đất loại đất duy nhất là 10 nhân 25 thôi nên ở đây là toàn dạ. bộ toàn bộ là là là 50 hecta luôn và ở đây là xây nhà phải xây thêm mẫu sau này là mình ờ, rất là đẹp mình làm vào đây nó giống như toàn bộ biệt phần đấy luôn nó không có nhà phố nó không có lam nham hay là lỡ nhỡ gì hết và của anh mà lý do sao cái mật độ xây dựng còn thấp à mật độ xây dựng thấp bởi vì hồi trước giờ đó là cũng có à, do trục trặc pháp lý yeah. Dạ. là hồi trước á, là Thái Sơn là bán cho cán bộ công nhân viên yeah. Dạ. sau đó là là không có lên thổ cư là được sử dụng á thì sau này á, là từ cán bộ công nhân viên bán cho tất cả là lại cho người dân mua thì cái đầu á, là sau một hồi tranh chấp kiện tụng thì bắt đầu nhà nước giải quyết là được phép lên thổ cư và ra sổ hồng riêng yeah. Dạ. thì bây giờ ra sổ hồng riêng và bây giờ duyệt cái mẫu nhà thì họ đã duyệt xong hết rồi thì mới được phép xây là cuối năm vừa rồi đến đến đến đến bây giờ à, mới thì nên là vừa cuối năm vừa rồi thì hàng loạt hàng loạt căn là bây giờ là họ xây dựng à. và một vài người là họ rất là ngại xây hai năm đây là dự kiến sau qua năm sau á à. qua năm sau thì họ sẽ xây lên rất là nhiều nữa còn cuối năm thì xây hai năm á đây là qua năm sau họ xây lên rất là nhiều à. ở đây thì à, giá giờ những cái vị trí mà đường mà bộ bên trong á cách đây nó trên dưới 70 triệu à, sâu sâu hơn nữa là trên dưới 60 còn mặt tiền đường này là khoảng 125 triệu một mét vuông à, 125 đến 130 triệu căn gốc thì nó thường thường cao với căn thường là 10 đến 15 phần trăm 15 phần trăm căn gốc nó cao hơn căn thường 10 đến 15 phần trăm dạ. và từ trường căn gốc nó diện tích nó lớn hơn căn thường một tí xíu dạ. ở đây thì à, cơ sở hạ tầng là mọi người như mọi thấy là điện nước ông ấy toàn bộ dạ. rồi cây xanh à, ánh sáng là có đầy đủ ha điện nước ông và có hai trục đường trục đường Nguyễn Hữu Thọ và trục đường Lê Văn Lương à, nên là từ đây nếu mà về xét về di chuyển thì vị trí này nó gần hơn BGS luôn yeah. Dạ. là tới dự án này rồi mới đến BGS. yeah. à, à, qua cái bên cái dừa xanh dưới bên kia tí xíu là BGS còn ở đây là dự án của Thái Sơn hồi nãy Nguyễn Văn Linh mình rẽ vô đây á từ tính từ Nguyễn Văn Linh vô đây khoảng bao xa từ Nguyễn Văn Linh vào đây tầm khoảng 600 trăm mét ừ đó là 700 ừ. mét thôi còn mà từ Nguyễn Văn Linh tới cái dự án kia cái khoảng hơn một cây số dạ dạ cũng đâu có tương đối gần hai cái này rất gần nói, nhà bè thì không có gì đáng ngại nói nhà bè nhưng mà nó chỉ bằng bước chân thôi bước chân, bước chân ờ, là qua quận bảy thôi ừ. nói nhà bè nhưng mà có thể là gần hơn quận bảy ở những cái lốc chung cư kia kìa à, là lốc chung cư kia vẫn là thuộc quận bảy nên nó là Ờ, đầu tư phần 7 thời điểm này là rất ok bởi vì nó là còn vùng tỉnh nó có bất sản yeah. chưa có nhà đầu tư ờ, gọi là triển khai rầm rộ ở đây dạ nên nó là chưa có gọi là làm giá thổi giá ở đây dạ. nên là cái giá ở đây là mình có thể đầu tư rất là tốt luôn